Dạ vườn mít chúng ta sẽ lấy một quả mít xanh về để làm món ăn chay trong thời gian giãn cách xã hội trong đợt dịch covid nhưng quả mít của cây này to quá có lẽ không quá to chúng ta đi tìm một cây mít khác sang một cây mít khác vườn có rất nhiều mít chúng ta sẽ đến cây mít này có nhiều quả hơn đấy mít cây này thì quả non hơn có thể lấy một quả để làm à, đồ ăn chay được đấy rất nhiều mít các bạn nhé cái này chúng ta sẽ chảy một quả wow, vừa vừa lát nữa sẽ chảy quả vừa vừa để làm món ăn chay vườn đồi nên chỉ trồng mít các bạn đây là vườn nhà quả bói năm đầu tiên bây giờ chúng ta đã chạy được một quả mít chờ chế biến chúng ta sẽ cùng xem chế biến món ăn chay từ mít Kitchen thì à, làm món ăn chay tự nhiên đeo găng tay à, ni lông để tránh nhựa các bạn ạ sơ chế cũng rất à, không khó nhưng cũng hơi cầu kỳ Đấy. bôi dầu ăn vào lưỡi dao để chống dính nhựa xoa vào găng tay cắt đuôi quả mít phần trên chúng ta cắt bỏ cuống Đấy. rất nhiều nhựa và bắt đầu gọt gọt phần vỏ gai ở bên ngoài rất nhiều nhựa nhưng chính cái nhựa này ăn có giá trị các bạn ạ nó sẽ làm tăng lên độ nhất của máu và khi mà nó chúng ta ăn nó thấm vào dòng máu thì nó sẽ làm sạch cả mạch máu luôn cái ờ, nhựa này nó tan trong máu nó sẽ là một cái độ dính độ nhớt của máu dính và nó nôi cuốn các cái cận lắng ờ, đọng ở trên thành mạch làm cho mạch máu của chúng ta lưu thông tốt hơn ra phần lõi này cũng giúp ăn được có thể phải chế biến để làm thành những món ăn khác trong đồ ăn chay ví dụ như là chế biến là thành các món ờ, gà thịt lạc hoặc là giò đậu phu nó rất nhiều món chế biến nhưng hôm nay chúng ta chủ yếu là làm món chế biến từ ờ, cái sơ mít và 10 lít nồi rất trình diện rất nhiều điểm tiếp theo là phần cận này rất sắc các bạn nha rất chuyên nghiệp có thể là nấu những cái đồ ăn chay cho nhà chùa hay sao mà làm rất là nhanh xong đã chế biến và thái xong quả mít giờ rửa và cho vào son dòng này hơi nhiều các bạn khi mình là chúng ta cho lên bếp gà mật gà và cho bột lên vì xong hơi nhỏ nên chia làm hai lần nước tương tương này là tương truyền thống đấy nhá các bạn nhé không phải cái nước tương của chúng ta mua ở ngoài chợ mà gọi là nước tương của tam thái tử đâu nước tương truyền thống vâng. dầu ăn nét tương ra đảo đều anger. 30 phút các bạn nhé như chúng ta không ăn chay thì trong ờ, khi nấu này chúng ta có thể cho thịt ba chỉ thái ờ, quân chỉ to bằng ngón tay cái và chúng ta cho bột sung vào hoặc là cho vào ờ, uh, nấu với uh, xương với thịt Đấy, cũng rất ngon nấu như vậy thì những người không ăn chay ăn cũng vẫn rất tốt và rất ngon Đấy. như vậy là một món ăn chay chúng ta đã làm từ A đến Z lấy mít ra và làm rất ngon xin mời các bạn